trong thùng ờ, theo máy thì gồm có một ờ, bình ờ, xăng này bình để pha xăng xăng pha với nhất máy chạy động cơ hai thì đây là túi phụ kiện tua vít với cờ lê với lục lăng nữa đấy à, sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành của Vinafarm hàng chính hãng đấy còn đây là cái máy của nó đây cái này là công tắc đóng mở này cái này à, cần ga đây cần ga của nó ở đây đây là bình xăng xăng pha nhất đây là đổ xăng đây đấy đây là tổng thể phía trên của máy đây đây là lọc gió cái này là bộ lọc gió đây cái đây là ống xả của nó ra đây này. nhìn rất là chắc chắn tay cầm ờ, bằng cao su rất là êm nhé đây, hai tay cầm hai bên bằng cao su hết đi ờ, kèm với máy thì ờ, quý vị các bạn có thể lựa chọn ờ, mũi của nó có thể là mũi 100 200 150 250 hoặc là 300 đấy tùy theo mục đích của mình dùng để đào hố trồng cây gì hoặc là để khoan lỗ chôn gọc bê tông thì mình chọn kích thước mũi khoan cho phù hợp Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu muốn mua máy khoan đất đơn, máy khoan đất đôi vui lòng à, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội